Thiên thổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni nam mô hất ra đan na đa ra dạ dạ nam mô a rệ gia bà lô kiết đề thuộc bát ra gia ba ha ca rô ni ca gia an tát bàn ra phàn về số đạt đa đạt tòa nam mô tất kiết lật đói mong a rị gia bà lô kiến đệ thất vẫn ra lăng đà bà nam mô ba bàn đa sa mê tát bà a tha đậu du bằng a thể dựng tát bà tán đa na ma bà già ba phàn đàn đậu đất điện Độ lô độ lô Phật xà gia đế ma Phật xà gia đế đà ra đà ra địa rê ni thất phận ra gia gia ra gia ra mà mà Phật ma ra mộng đế lễ vi hê thất na thất na ra xâm phận ra xả lợi Phật xà gia dạ, hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô hề rề ta ra ta ra tất rệ tất rệ tô rô tô rô bồ đề giả dạ, bồ đề giả dạ, bồ đà giả tất đà dạ ta bà ha ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mụng kế giá ta bà giả kiết ra tất đà giả ta bà ba đà mai tất đà giả ta bà na ra cẩn trì bàn già ra giả ta bà ma bà lợi thắng kiết ra dạ ta bà nam mô hẳn ra đạt đa đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiến đế thước bà tích điện đô mạng đã ra bạc đà giả ta bà